tôi đang giới thiệu với um, người xem của tôi là chúng ta sẽ được uh, chiêm ngưỡng những cái tác phẩm âm nhạc mang đậm trường phái. Quang ơi, ông có thể uh, mô tả qua cái uh, trường phái âm nhạc mà ông theo đuổi đó. Nhạc và phương pháp từ bên trong trường phái của ông là trường <laughs> phái gì ra từ bên trong <laughs> ra đến ra đến bên ngoài được ông đang tôi lên trên youtube của ông biên tập viên Lê Trần trực tiếp tại trường quay Đà Nẵng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cách mời vô cùng đặc biệt và những chia sẻ với anh về việc làm thế nào để có thể kiếm được uh, tiền để mua một chiếc màn hình cực kỳ đắt tiền và xịn sò. Uh, xin mời uh, à, hip hopper Sơn Trần đến với trường quay Đà Nẵng. Dạ vâng, xin chào anh Lê Trần. Theo như chúng tôi được biết thì anh là một cái nhà đầu tư mà có rất là nhiều tiếng tăm trong thế giới tài chính hip hop thì không biết là trong cái buổi chia sẻ hôm nay anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là truyền đạt những cái thông điệp gì anh muốn dành cho những bạn trẻ vẫn đang hừng hực ngoài kia với mong muốn làm giàu từng ngày hay không à, về tài chính hip hop á thì thực ra nó là một cái bộ môn mà rất là mới và rất là hot trong giới trẻ hiện nay thì à, nếu như bạn là một nhà đầu tư thì có lẽ là bạn đã biết đến à, một cái khái niệm đầu tư nó gọi là à, trade bio à, thì à, trong tiếng Việt nôm na gọi là quyền chọn nhị phân á và trong thế giới tài chính hip hop thì ngoài cái quyền chọn nhị phân ra à, người chơi tài chính còn có một cái quyền chọn và thực ra đó cũng chính là cái phương án mà tôi đã chọn để có thể làm giàu như các bạn thấy ngày hôm nay để có thể mua được cho mình chiếc uh, màn hình Xiaomi cực kỳ xịn sò và đắt tiền này thì uh, tôi đã chọn quyền chọn đó là quyền chọn tiền bố mẹ à vâng đây Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Tôi nghĩ là đến đây thì các bạn trẻ cũng không có câu hỏi gì nữa rồi. Bây giờ thì tôi xin phép được à, nhường lại máy quay cho anh để chúng ta có thể trực tiếp đến với màn bóc hộp sản phẩm màn hình Xiaomi 34 inch 219 WQHD. Ok, chào các bạn, à, Sơn Trần Ivo đã quay trở lại ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái à, sản phẩm màn hình Xiaomi 34 inch Ultra Wide cực kỳ đắt tiền và xịn sò này mà mình đã kiếm được trong thị trường tài chính hip hop ha. Ok, thì uh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ở uh, phần uh, bên ngoài luôn Cái này mình chưa bóc hộp luôn Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau review ngay phần đầu tiên đó phần bóc hộp Let's go Như các bạn có thể thấy ở đây là uh, Cái uh, màn hình này nó được bọc ở trong cái khung gỗ này Thì uh, bởi vì mình đặt nó trên Shopee á Cái đơn vị uh, bán hàng họ bảo nó không thể Shopee nó không thể ship được cái màn hình to như này Nhất là trong cái thời buổi dịch nữa Nên là uh, bên nó họ đề xuất cho mình là ship bằng bên gì ai nhất tín này ha. nhất tín ok và bên nhất tín thì họ đóng cái khung gỗ này để đảm bảo là màn hình của mình nó không bị vỡ và cái chi phí đóng màn hình và ship là 500.000 đồng ok thì chắc là cũng là một cái chi phí ok rồi các bạn có thể nhìn thấy là này, logo Xiaomi cực kỳ đẳng cấp ở đây đấy cực kỳ rẻ tiền Ok, về đơn vị bán hàng thì à, rất là cảm ơn uh, Tech 365 ở trên Shopee á Bởi vì à, mình mua cái sản phẩm này là đáng lẽ họ bán là 9 triệu mốt nhưng mà à, bởi vì không ship được mà phải đặt ship bên ngoài nên họ giảm cho mình 100 nghìn thế là 9 triệu rưỡi cả ship ok let's go mình sẽ để link của đơn vị bán hàng ở dưới nhá bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì có thể bấm vào và cái khung gỗ này nó khá là chắc á và nếu như bạn có ờ, nhu cầu muốn đóng cái khung gỗ thật là đẳng cấp và chắc chắn dành cho lần ship hàng tiếp theo của bạn thì hãy ờ, bỏ ra một vài phút để check out channel của Bùi Lê Duy mà mình sẽ để link ở dưới nhá. Ừ. mới mở ra bạn gặp một cái lớp xốp như thế này và mình đang rất là chật vật không biết làm thế nào để có thể mở ra đây là, là chính thức của cái màn hình đầu tiên mà mình mua trong cuộc đời Các bạn có biết điều tuyệt vời gì đã xảy ra không? À, lúc nãy mình tưởng mình mở ngược Nhưng đến lúc bây giờ mình mở ra rồi thì mình mới mở ngược Và nó sẽ như thế này Tất cả các sản phẩm của mình sẽ được nằm một cách ngăn nắp Nhưng mà ở trên mặt đất Ok và ngoài cái màn hình ra thì đây là những cái phụ kiện khác của màn hình này Đầu tiên có thể kể đến là cái đế của nó như thế này để để trên mặt bàn cái này nó to bằng cái mặt mình luôn này đây là cái cổ để bạn gắn cái màn hình vào cái tắt này và gắn cái này vào cái đế ok tiếp theo là chúng ta có một cái sợi dây nguồn cái uh, các cái chi tiết này Xiaomi làm rất là hay kể cả cái dây chun này cũng rất là chất lượng này ok thì mình khá đánh giá cao những cái sản phẩm của Xiaomi của họ từ cái công đoạn là đóng gói cũng cho đến là cái uh, chất lượng hoàn thiện của từng sản phẩm từng con ốc đấy khá cái con ốc này khá nặng Đây. và mình sẽ có một cái sợi dây DisplayPort cái này thì um, mình dùng cho laptop nên là mình không thể nào sử dụng cái dây này được cái sợi DisplayPort này nó khác so với cái sợi à, HDMI mà dùng trên laptop các bạn có thể nhìn đây đó ok và mình có cái tờ hướng dẫn sử dụng tờ này thì à, cơ bản thôi thông số các thứ thôi các bạn có thể thấy ở đây thông số của trên màn hình này độ phân giải là WQHD à, màn hình cong này à, thời gian à, phản hồi 4 giây tức khá là tốt so với cái phân khúc này à, số màu là 16,7 triệu màu thì ok độ sáng là 300 nit tỷ lệ 219 là khá là tốt đi cùng với cái độ phân giải này thì bạn có một cái không gian làm việc rất là tốt rất là rộng trên cái tỷ lệ màn hình 219 à, tốc độ làm mới 144 Hz à, không gian màu 85% NTSC và 121% sRGB tức là khá là tốt dành cho cái nhu cầu thiết kế đồ họa như của mình à, contrast ratio 3000 chia 1 là cũng thuộc dạng là tập trung ở phía trên đó ok thì à, đó là các cái thông số cơ bản của màn hình này so với cái giá tiền thì nó cũng thuộc dạng là ổn á ổn á ok bây giờ chúng ta cùng nhau lắp cái màn hình này vào xem là như thế nào nha Tuấn và tặng nha các bạn Ok tầm này được rồi á, mình để đây chụp tấm hình đi Về mục đích mình mua cái màn hình á là để để nó ở trên bếp để mình có thể vừa nấu ăn này vừa làm chuyên gia tài chính ở ngay tại bếp cái màn hình này xem biểu đồ rất là tốt nha Ok, vậy là hết video unbox sản phẩm màn hình Xiaomi của mình. Nếu các bạn thích video này hãy nhớ bấm like và subscribe nhé bởi vì mình sẽ quay lại trong video tiếp theo khi mà chúng ta sẽ cùng nhau review xem màn hình này có tốt khi mà sử dụng hay là không cảm ơn tất cả các bạn